À, chào các bác nhé à, ờ, Xin làm một cái video nhanh Giới thiệu với các bác là đã có cây chipo Cây chipo cây giá đỡ Phiên bản màu đen tính ngụy trang cao à, Giới thiệu nhanh cho các bác nhé Các bác này cơ bản là cũng biết dùng rồi Đây là cái cây chipo hoàn thiện Cái cây này thì nó Khi mình cho nó thấp nhất xuống ấy Nó là 35cm Và khi các bác cho cao nhất ấy Nó là 1m15cm à, nhá à, Đây Cây cây này là cây à, các bác lưu ý này Chất liệu của nó vẫn là bằng nhôm bằng nhôm nhé nhưng mà được sơn tĩnh điện sơn tĩnh điện màu đen để đáp ứng nhu cầu của anh em là ờ, đi săn bẫy làm cờ níp nó có tính ngụy trang tốt nó không bị nộ ờ, đặt trước ấy, thì có cây màu trắng thì các bác mua về nhiều khi là phải ờ, xịt sơn xanh xịt sơn đen nhưng mà cái sơn nó bám vào nó không được bền nó không được nâu nó lại nhem nhuốc thì bây giờ shop cập nhật được nhu cầu đấy là có đặt được kho lấy được cái cây màu đen phiên bản màu đen là các bác nhé à, cái khớp này này các bác lưu ý này à, giới thiệu với các bác ấy cái, cái này ấy, gọi là cây giá đỡ hay gọi là cây chipo giá đỡ điện thoại để mình quay clip ghi lại những hình ảnh để cho cái điện thoại của mình nó ổn định thì nó ghi được hình ảnh đẹp hoặc là các bác có thể ứng dụng là ờ, kẹp điện thoại vào để xem phim chẳng hạn cũng là một cái ứng dụng của nó nhá Đấy đây mình kẹp điện thoại vào để mình xem phim hoặc mình nghe nhạc ở trên ờ, YouTube thì mình sẽ không phải ờ, ờ, cầm một điện thoại nữa cho nó thoải mái thế còn ngoài ra anh em mà đi săn bẫy thì sẽ dùng cái cây này để kẹp điện thoại và để quay lại cái cảnh uh, cảnh cảnh bẫy nhá cảnh con bổi nó đấu các bạn cảnh con bổi đấu với con mồi Đấy, thì các bác thường dùng vào trong những việc vậy và khi các bác dùng vào cái việc mà đi săn bẫy như vậy thì các bác lưu ý nhá cái này nó có tay cầm này tay cầm này thì các bác có thể kéo lên kéo xuống được này điều chỉnh cái góc camera của điện thoại mình à, ngẩng lên hay là rút xuống này và cái khớp xoay này thì giúp cho các bác xoay cái điện thoại xoay camera của mình quay cái hướng 360 độ nhá, quay hướng nào cũng được đấy, đấy nhé các bác nhá, à, cái này thì có khớp trên này là khớp cố định còn khớp dưới này sẽ có ba khớp một khớp hai khớp và ba khớp tùy theo cái nhu cầu sử dụng của các bác à, rút chừng nào lên thì tùy các bác nhé cái dưới này là cái chân bằng ấy thôi bằng nhựa để nó giữ thôi Đấy. thế còn à, cái mà cái phụ kiện và cái sản phẩm mới trọn vẹn ấy thì nó sẽ như thế này đây đây là cái hộp mới mà khi các bác nhận được nhé à, ờ, cái này thì shop bán hàng vẫn theo hình thức là COD nhé à, giá của sản phẩm này thì là 180.000 đây là cái bộ sản phẩm mới đây Đấy. các bác lưu ý kỹ nha hết rồi này Đấy, chỉ có cái túi bóng à, một cái à, bát kẹp một cái cây uh, à, chivo nhá cây chivo Đấy. và các bác lưu ý là nó sẽ một số các bác mua cái hàng mà màu trắng ấy thì nó sẽ có thêm cái à, túi như thế này nhưng mà lưu ý kỹ với các bác là hàng màu đen này không có túi nhá các bác nhá không có túi này theo các bác lưu ý kỹ cho shop nhá không có túi thế còn các bác hoàn toàn yên tâm là cái hàng trước khi gửi cho à, các bác thì shop đã kiểm tra rất kỹ là cái à, bát kẹp này nó còn lành lặn hoạt động tốt không bị vỡ nhé là thứ nhất thứ hai nữa là các khớp xoay của chi cây chipo này là hoạt động tốt này đấy, khi mình xếp vào là nó có giữ được chặt nó không bị lỏng nó không bị mất gen nhé đấy. cái này là cái à, nivo nước để các bác cân cho nó thăng bằng này nhé cân thăng bằng à, thế rồi ngoài ra những khớp chân này này thì sốc phải thử hết nhé khớp nào cũng có được có nghĩa là kéo ra được trơn chu nhé kéo được trơn chu con này và khóa lại được nhé các bác nhé đây. ví dụ này kéo ra được này và khóa lại được chắc chắn không có bị làm sao thì để tránh giảm thiểu ờ, thấp nhất cái tình trạng hàng bị lỗi khi các bác nhận được nhé các bác nhận được để nhận được sản phẩm ờ, hoàn thiện nhất nhé các bác yên tâm nhé Đấy. thế còn giá của sản phẩm là 180 000 bao cước gửi đi toàn quốc hình thức đặt hàng thì các bác alo trực tiếp lên số điện thoại của shop và cho shop họ tên địa chỉ số điện thoại shop sẽ gửi hàng COD qua bưu điện các bác nhận được hàng là có quyền đồng kiểm đồng kiểm là các bác có quyền bóc hàng ra và xem cây chi phô đúng như thế này thì là các bác nhận hàng và thanh toán tiền trực tiếp cho người giao hàng luôn rồi xin ờ, cảm ơn các bác nhé mong các bác ờ, ấn vào nút đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi nhiều những cái video về sản phẩm mới mà shop sẽ giới thiệu cho các bác rồi, xin chào và hẹn gặp lại